Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lừa cháy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bị lên giàn, Phạm Bình Minh chuẩn bị Vụ chuyến bay giải cứu là vụ án vô cùng nghiêm trọng Nếu không có sự tiếp tay của Bộ Ngoại giao thì Việt Nam Airlines không thể chấn lột được người dân Việt Nam số tiền lên hơn 4.000 tỷ đồng Ở vụ án này, đại sứ quán ở các nước đóng vai trò như những đầu mối gom gà để phối hợp với những hãng bay Hành động bất nhân này đã gây ra phẫn uất cho người dân Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, Bộ Công an cho bắt ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện chuyến bay giải cứu. Đây là Thứ trưởng đã từng làm phó cho hai đời Bộ trưởng. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nay là Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Đây là hình ảnh lửa cháy đến tận cửa nhà ông Bùi Thanh Sơn rồi. Cấp phó được xem là phụ tá trợ giúp cho cấp trưởng và thực hiện các chỉ đạo của cấp trưởng chứ cấp phó không phải là người để ra chủ trương, cũng không thể qua mặt cấp trưởng cho được. Như vậy, khi cấp phó bị bắt thì tất nhiên cấp trưởng không thể tránh khỏi liên quan. Cho nên, sau khi đã bắt ông Tô Anh Dũng, mà Nguyễn Phú Trọng không bắt thêm Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn là không công bằng. Chiều ngày 21 tháng 12, báo chí đồng loạt đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát đi thông báo về cuộc họp thứ 24 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chủ trì của Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh cấp phó của ông Phạm Bình Minh ở Bộ Ngoại giao bị bắt từ tháng 4. Lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, cảnh cáo Đảng ủy Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và hàng loạt người bị kỷ luật trong đó có ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay và ông Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Như vậy là lửa trong lò của ông Vũ Trọng đang bén tới nhà ông Bùi Thanh Sơn. Vấn đề của ông Bùi Thanh Sơn là chữa lửa hay chấp nhận cho lửa tấn công đốt nhà mình. Kỷ luật về mặt đảng chính là bước đầu cho hoạt động hành động tiếp theo. Hình thức kỷ luật nặng nhất là cách chức và khai trừ ra khỏi đảng. Nếu ông Bùi Thanh Sơn mà dính vào kỷ luật nặng, ông có thể sẽ nhận được cái kết như ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh mấy tháng trước đây. Vụ án chuyến bay giải cứu được đánh giá không thua gì vụ án Việt Á Vụ Việt án đã đưa hai ủy viên Trung ương Đảng vào lò, còn vụ án chuyến bay giải cứu bùng phát sau đó và lửa đang hướng tới nhà một ủy viên Trung ương Đảng và một ủy viên Bộ Chính trị đương chức. Sau ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Phú Trọng chưa tóm được ủy viên Trung ương Đảng nào và rất nhiều có thể khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa tiếp một ông nữa vào lò. Vậy câu hỏi đặt ra người đó là ai? Đây là hình ảnh vào hồi tháng 9 trợ lý của ông Phạm Bình Minh đã bị bắt. Người đó không ai khác chính là Ủy viên Bộ Chính trị ông Phạm Bình Minh, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và là đương kim Phó Thủ tướng Thường trực. Cấp phó của ông Phạm Bình Minh đã bị bắt và trợ lý của ông cũng bị bắt để xem như số phận chính trị của ông Phạm Bình Minh đang bị thử thách rất nghiêm trọng. Tội thì đã hiện ra nhưng ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, bắt một Ủy viên Bộ Chính trị bao giờ cũng khó hơn là bắt một Ủy viên Trung ương Đảng. Vì thế, ông Trọng cho bắt ông Phạm Bình Minh, thì trước đó ông bắt buộc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 Lá cờ có một ngôi sao lớn ở trung tâm và bốn ngôi sao nhỏ xung quanh là lá cờ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Cộng sản Trung Quốc. Ngôi sao lớn nhất là đại diện cho dân tộc Hán, bốn ngôi sao nhỏ còn lại là đại diện cho các dân tộc nhỏ bị Hán tộc khuất phục. Ngay trong lá cờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem dân tộc Hán là vua, thì điều đó có nghĩa là họ xem nhẹ những gì không phải là Hán. Việc kết thân với một chính quyền có tư tưởng đế quốc như Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối nguy rất lớn cho dân tộc. Thác Bản Dốc đã mất, Hoàng Sa và một phần Trường Sa cũng mất, Việt Nam đã mất rất nhiều thứ khác nữa từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc kết nghĩa thành anh em, mà không bao giờ gọi nhau là đồng minh hay đối tác. Kết anh em là bất bình đẳng, Trung Quốc luôn xem họ ở thế anh cả. Vì thế vào năm 1979 họ đã xua hơn nửa triệu quân xâm lược qua biên giới phía Bắc, tàn sát người dân Việt Nam hòng cướp nước ta. Đây là hình ảnh vào ngày 23 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã đón Tập Cận Bình bằng lá cờ với ngôi sao như của Trung Quốc nhưng lại là cờ 6 sao. Từ hội nghị Thành Đô năm 1990, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã cầu xin được bang giao trở lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ đó đất nước chịu thêm những mất mát nữa. Hiệp định biên giới năm 1999 được hai đảng ký kết trên đầu dân tộc làm cho đường biên giới phải vẽ lại thác Bản Dốc đã mất một nửa từ đấy. Thêm nữa, vào năm 2000, Hiệp định phân chia Vịnh Bắc Bộ đã làm cho lãnh hải Việt Nam thu hẹp, đó là những bước lùi. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2011, ông Tập Cảnh Bình khi đó là Phó Chủ tịch nước đến thăm Việt Nam. Lúc đó ai cũng biết ông Tập sẽ là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước thay cho ông Hồ Cẩm Đào vào Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 ở lần viếng thăm đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho đón tiếp ông Tập Cảnh Bình với những lá cờ có đến 6 ngôi sao. Ai cũng biết quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao mà thôi. Ngôi sao nhỏ được thêm vào đó được ngầm hiểu là tượng trưng cho dân tộc Việt Nam. Đây không phải là chuyện đùa. Sau lần đó, trên VTV và các chương trình khác cũng đã xuất hiện cờ 6 sao. Ngoài ra, trong giáo trình sách tập đánh vần cho trẻ em mầm non cũng có in hình cờ của Trung Quốc. Nói chung, rất nhiều lần lặp đi lặp lại điều này thì không thể gọi là nhầm cho được. Đây là hình ảnh lá cờ Trung Quốc được in vào sách giáo khoa. Vào ngày 20 tháng 12, mạng xã hội trên Facebook đã xuất hiện hình ảnh tấm pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khiến cho dư luận trong cả nước xôn xao bất bình. Cụ thể, phong nền trên ghi là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bên dưới là khoa giáo dục Quốc phòng và An ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ ở trên không. Thế nhưng, ngay góc trên bên trái của phông nền đã được in hờ hình lá quốc kỳ của Trung Quốc. Trước báo dư luận, đại diện trường nói với báo giới trong nước, nơi treo pano trên là cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nằm ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, qua xác minh ban đầu đã xác định được một người ở khoa giáo dục quốc phòng an ninh và một người ở phòng quản trị đã in tấm pano này. Sự việc được sinh viên chụp lại đưa lên mạng xã hội. Được biết, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với hai cán bộ nêu trên. đây là hình ảnh chào đón ngày thành lập quân đội bằng cờ của Trung Quốc. Việc đem con tốt ra thí là chuyện phải làm. Việc lén lút dùng lá cờ 6 sao Việc đưa cờ Trung Quốc vào các hoạt động của chính quyền và thậm chí sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò đầy nhan nhản. Không thể có chuyện nhầm lẫn mà khi mà sự việc cứ lặp đi lặp lại từ năm này đến năm khác cho được. Chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì mà sao lại giấu được người dân Việt Nam đây? Việt Nam mất mát gì với người bạn vàng của Đảng là làm sao giấu được người dân cho được. Cho nên khó có tin rằng đấy là nhầm lẫn.